Đó là ta đi phần lý thuyết, nội dung lý thuyết số 1. Đó là gì ạ? À, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Nội dung của ví dụ số 1 cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Được chưa nào? Thế thì ở đây là các bạn lưu ý là cho đường tròn tâm O bán kính R và một đường thẳng delta. Đặt D chính là khoảng cách nhé. Cô xin phép dùng ký hiệu khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng delta. D là khoảng cách từ tâm cho tới đường thẳng delta. Được chưa? Thế thì khoảng cách từ tâm cho tới đường thẳng thì nó có những khả năng xảy ra bằng bán kính, đúng không ạ? Lớn hơn bán kính và bé hơn bán kính của đường tròn tấm là tâm O. Vậy bây giờ cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu về phần lý thuyết cụ thể của nó. Thế thì ở đây là ta có các lý thuyết về các lý thuyết thứ nhất đó là gì ạ? vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Đó là lý thuyết thứ nhất ta quan tâm. Tiếp theo là số điểm chung của đường thẳng với đường à đường tròn. Và thứ ba là hệ thức giữa D và R. Các bạn nhớ cho cô là D là khoảng cách từ tâm của đường đường tròn tới đường thẳng delta và R các bạn biết rồi, đó là bán kính của đường à đường tròn. Ta đi tìm hiểu vị trí thứ nhất, đó là đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Các bạn dễ tưởng tượng ra chưa nào? À, vẽ một đường tròn, sau đó cho một đường thẳng cắt đứng. À, đường tròn